người ấy bị thương tôi chờ đợi tôi cũng lâu rồi mà tình yêu cứ xa vời nên cô ấy ngừng đợi ngày ấy vẫn bên tôi một giây tôi cũng không rời nhưng vì lo nghĩ cuộc đời nên mới đã xa rồi người hãy dần thay tôi hỏi cô ấy thứ dân và chờ cô ấy chút ngôi nhà đưa cô ấy người yêu của tôi ơi hãy tha thứ cho anh đã yêu em thì chẳng có trong cuộc sống anh muốn đi để mua một bó hoa trang trí nơi đẹp nhất